Chào anh em đã trở lại kênh của mình Nay mình lại tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái thủ thuật tải video trên Facebook bằng ứng dụng Kamaster Thủ thuật này cũng đơn giản nhưng ít anh em biết Để biết mình làm như thế nào Mời anh em theo dõi tiếp cái video này của mình Để tải được video trên Facebook bằng Kamaster Nhất định anh em phải có cái ứng dụng Kamaster rồi anh em có thể tải trên cửa hàng Setlay hoặc anh em có thể tham khảo Kamaster trên cái kênh của mình luôn và thứ hai anh em tải giùm mình cái ứng dụng này giống như trang trong hình nghe anh em tải video Facebook Full HD 4K sau khi anh em tải xong hai ứng dụng này rồi bây giờ mình bắt đầu đầu tiên anh em vào ứng dụng tải video Facebook anh em đợi một chút xíu Bây giờ anh em chọn Ari Ở đây Nó sẽ xuất hiện một cái giao diện y chang như thế này Bây giờ anh em thoát ra Vào cái ứng dụng Facebook để tìm cái video mình tải về Vì nhiều vấn đề về bản quyền trên Youtube Nên mình lấy một cái video trên trang cá nhân để mình làm hướng dẫn cho anh em chọn video này đi để lấy liên kết anh em vào ba chấm anh em chọn sao chép liên kết bây giờ anh, anh em thoát ra vào cái ứng dụng tải video Facebook nè Bây giờ anh em dán cái đường liên kết vào cái ô vuông ở đây Anh em chọn chỗ download now chọn OK bây giờ anh em đăng nhập tài khoản Facebook của mình vào đây Xong anh em chọn chỗ đăng nhập Anh em chọn OK Bây giờ anh em thấy chỗ download video nè HD nè, SD nè 720p nè 480p nè Đó là chất lượng của video nghe anh em Anh em muốn tải chất lượng nào thì mình chọn vào cái chỗ đó Xong anh em chọn chỗ cho phép Anh em chọn OK Nếu có quảng cáo anh em đợi một chút xíu Vì cái ứng dụng này là miễn phí nên nó có quảng cáo nha anh em Hết quảng cáo anh em nhấn chỗ dấu ít nè Để mình trở, trở lại ứng dụng của mình Bây giờ cái video là đang được tải nghe anh em Anh em đợi một chút xíu Video tải về nó sẽ nằm ở cái mục download ở đây nhưng nó vẫn chưa về máy của anh em bây giờ mình kiểm tra thử trên cái máy của mình nghe anh em là không có cái video mình vừa tải bây giờ mình trở lại cái app và tiếp tục cái bước 2 anh em chọn chỗ chữ sale nè anh em chọn cai master nè anh em chọn cây master anh em đợi một chút xíu nha Bây giờ video được chia sẻ lên Kmaster Lúc này anh em không cần làm gì hết Video tự lưu về máy của anh em luôn Video vừa tải nằm ở đây rồi Mình xin được dừng lại nội dung video ngày hôm nay ở đây Chúc anh em thành công Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.